thay đổi nhưng lòng chẳng nao dài đây mai đó người ơi màng nhung khép lại đời tôi Yeah. khóc người ơi mong đem tiếng hát lời ca cho đời dạ chào khán giả lẹ lẹ dạ thưa quý vị